Hôm qua là cái nhà đổ Hả? Cái nhà đổ Nhà đổ? Vâng Sao nhà bị đổ? Bởi vì không ừ, gió ở trong này không à, to ừ. Nhưng mà con nó à, kiếm hết ừ. Ăn cái góc chân cột của hết rồi À Đấy. Thế nhà, đoạn nào nhỉ em nhỉ? Nhà trong này anh Ở à, đó? Vâng cho anh em làm quá à, ờ, sâm cau đây rất là nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh suy nhược ngâm uống rượu này kia canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho Giang nhé để Giang uh, có thể ship lên cho mọi người gọi anh việc gì gấp thế Dạ vâng, thưa anh là có một kiểu anh trai này. Ờ, chào em nhé. thì lúc nãy có về kêu gọi bảo là hôm qua là cái nhà đổ. Hả? Cái nhà đổ ấy. Nhà đổ? Vâng ạ. Sao nhà bị đổ? Bởi vì không ừ, gió ở trong này không à, to. Ừ. Nhưng mà con à, kiếm ấy, ừ. ăn cái góc chân cột của hết rồi. À. đây đấy. cái nhà, nhà đoạn nào nhỉ em nhỉ? Dạ trong nhà anh Ở đây à? Vâng Hôm nay anh mua thịt về cho anh em này Anh em đang ấy đâu đang giúp đúng không? Vâng vâng Ồ được Hai cân thịt Cho anh em được Đi, đi uh, xem tí xem nhỉ Vâng vâng ok có hai cái cột có hai cái cột không ạ à? Cái... chào à, anh nhá ờ. ờ. nó làm gì đấy thế là anh em là dọn hết xong hết rồi à? ờ, đây là về họ họ à, hộ hồ son à hồ dọn hồ dọn anh em hồ dọn đây đúng không vâng chào anh nhá ờ. Ờ. là tí là vào sau này phải anh vâng đổ đổ đêm qua sập đêm qua à? vâng ạ đây là cái có hai cột gấy Ừ. Đây, cô bé gái này. Đất không là à. bị bị uh, lập hết rồi. À. Đất này đất rồi. Đó là vì uh, à, tiến đêm qua hay nào? Tối hôm qua ấy. Hôm qua. Đấy. Đó là ngay chân. À. Hôm qua là gió nó tốc hay là như là nó tự đổ gió sập luôn một phát thôi. À. Nhưng mà kiểu hai cột này nó cũng uh, bị uh, kiếm ăn mọt hết tí. Kiếm ăn mọt hết rồi. Đây đây. Ừ là đêm qua thế tối qua là có người ngủ đấy không? Có thằng đệ này này à, Ngủ Sao? nhưng mà có vấn đề gì không? Mày qua thằng đệ đệ ngủ ở dưới ờ, cái, cái cái giường này ở trong này à. Thằng đệ lại ngủ ở trong này à. Thế là gió hơi phát xong rồi cái nhà bên cạnh ấy hỏng luôn đây này Ờ à, đúng rồi Đấy à, Nó bay ấy rồi, thế là người không sao đúng không? Người không sao Không không bị sao đâu Ngứa không sao nhưng không nhớ không nhớ gì luôn à, Đấy không nhớ gì. Ở trong Choáng mà Đấy đấy Giật mình rồi cái này trôn bằng cột tre mà mọi người ạ trôn đấy thì đâm ra là nửa đêm là nó đổ là nó rất là nguy hiểm may là em ấy không bị sao thôi lo nhất là người cột này đấy đúng rồi đây đây con này tre. móc quá rồi móc qua hỏng hết rồi vâng. may là người không bị sao đấy vâng. không mà dính người nữa thì ờ, thôi xong luôn đây là cái gia đình này là cũng là tín mồ côi từ ừ. nhỏ là vợ không có xong rồi ở trong nhà có ba anh em à. ở trong này là một cái à, nương của gia đình thế là em cũng bảo là à, trồng một giống ngô à, một một cân ngô à. em bảo là thôi thì xin nhà anh trai à. để ở tạm ở trong này để à, trông ngô ừ. nhất nữa là trông ngô hai nữa là sau này có thể làm vườn dưới này ừ. Đấy ờ, là cái giường vỡ thế là sáng tối hôm qua là mấy giờ mấy giờ sập lúc mấy giờ lúc à, nửa đêm đấy anh à nửa đêm mà em nửa đêm ờ. không không đoán được là mấy giờ luôn <laughs> không, không đoán được lúc giờ chập tối vâng. không được ông luôn đấy không, không biết này. không mà làm cả nhà anh trai hỏng luôn <laughs> à, ừ. ờ à, thì nó ấy nó sập nó đổ nhưng mà cột này phát là nó anh ấy ụp ngay vâng ạ cái là may là người không sao anh nghĩ là ờ, người có người có bị sao không? kiểm tra lại đi không có lại ấy cây nó có bị đè không vì ờ. sao ờ dám trả chui ờ chả khó chơi mổ à chui cái lối à ừ. đấy chui lối ra đấy rất là nguy hiểm tưởng là gió nó ấy chứ là, là do cái cột nó nó bị một đây này. Đây là sáng nay là do em đi thu lái, em không để ý. Ừ. À. Trôn như thế nào. Đúng rồi. Này nó nó mọt hết rồi. Mọt mọt mọt cả. À? Mọt này không cần cái này chỉ cần uh, gọi là có một cái tác động nhẹ cái là nó đấy ngay nó đổ sập ngay dạ vâng. nó cái rất là cũng làm được à chả sòng đấy sòng còn lâu rồi đúng không cái sòng 3 năm rồi 3 năm rồi đấy ở riêng được 3 năm rồi. à 3 năm rồi một mình à, một mình à, mình à, một cô ở một mình đúng không đấy, dạ, đấy. cột này cũng lung lay hết rồi nhỉ cái cột này là đấy. do à? là gió thổi vào xong rồi cột ở dưới này gáy hết xong rồi ừ. nghiêm hẳn luôn ừ đúng rồi đấy nó tôi bay bay bay ấy thì nó nó chỉ cần ấy phát là nó đổ ngay cứ, cứ gì tác động nó đổ ngay thôi ờ, anh em ờ, dọn giúp hồ thôi con già bảo anh em dọn giúp hồ là mang thịt lên đây là tí nấu cơm cho mấy anh em này này vâng, giúp vâng. giúp hộ gia đình ấy ờ, không có là ấy cả bảo em lá danh này ừ, ừ, lúc mà em vai em trai này ngủ ấy ừ. lúc đó là không đun lửa nếu mà đun lửa thiêu thiêu rồi, cả rồi, em em rồi. em trai luôn cái là, là nó ấy sập cái là nó lại cháy bùng ngay vâng cái này nó khô giòn mà mùa vâng này quá giòn khô châm bùng hết luôn vâng cái danh này bây giờ cắt khó lắm bây giờ nhỉ danh này bây giờ trên này thì uh... hiếm đúng không cũng hiếm hiếm hiếm hiếm để nó không, không, không còn nữa. Vâng. thôi giờ bảo đi anh em đi đi dọn hộ giúp đi mấy anh vâng. em này uh, giúp nhá giúp vâng giúp uh, ấy em hoặc là tí là mọi người à, nấu cơm em có mua thịt về cho gia đình đấy Ê, cổ kèo, làm. cổ kèo trong này là hỏng hết rồi anh Hỏng rồi Chế <laughs> nó hỏng Nó thổ phát xong là cổ kèo cũng không chắc chắn đấy anh Đây Để được à, bộ nhà gỗ Thì nó không sao, chứ còn bộ nhà tre thì Khó nói lắm Vâng ạ Chắc là một con Ừ, chắc một con của xính đi rồi già xính à dạ xính à xính đi làm rồi anh ạ đi làm đâu đi làm thuê thuê tuần đâu ngày trăm ở tuần đâu tích bên uh cái gì nhỉ sinh cái à, lại giáp biên Tôi không giáp biên bên là uh, cái phun gì em không nhớ rồi anh ạ nhưng mà đi làm cái gì đấy đi phát phát nương à đi phát nương à đi phát nương à. trăm à, trăm hai là nuôi ăn à, nhưng mà vẫn ở huyện mình này thôi chứ. huyện mình vào này tát ngà đây tát ngà à bên tát ngà gì tát ngà đập ban đúng đấy là xã tát ngà đúng rồi rồi ờ, thì đi xa tắc ngàn lên này thôi để trước là có con đường già đấy là hình như ngày trước là có cháu gì ờ, anh cũng vào thăm rồi, có trong đấy đấy cũng gọi là, là xa tắc ngàn Ừ. Thế là cả hai vợ chồng chính đi hết à hay là một mình? Cả hai vợ chồng đi ạ. Ờ. Vâng. Thế là đi uh, phát uh, nương thuê. Vâng vâng. Rồi người ta anh tưởng là đi làm công việc gì cho người kinh ở Đúng dưới rồi. xuôi. Thôi là à, vâng, ở chung căn nhà của em là sáng nay em cũng, cũng đi uh, à, thu cái lãi tồn đấy ừ. nói chung là người dân vay ở ngân hàng thì em không biết là à. cái nhà à. của em là bị hỏng thế là à. Ừ. sang em vào thì đây này cái cục kèo này là nó hỏng hết nhăm nhơ nó, ờ, nó, nó, nó mọt hết rồi mọt hết rồi mỗi mọt này nó mới ờ, thấy đổ vâng thế bà nhà không giờ bà nhà em là cũng đi làm rồi anh ạ đi à. cắt cỏ ấy à đi cắt cỏ bò nó nó ừ. vâng, vâng. cắt cỏ thôi giờ xem bố trí người ờ, hô hào anh em lên giúp em nó thôi có dẹp cho nó anh em bay chị cho mà mua sạch đó ờ. khổ quá may là không trúng thằng em <laughs> đây <laughs> may là không không không trúng người chứ trúng người thì thôi xong lại uh Đấy ngay nguy hiểm nhất là cái tính mạng của con người thôi Quan trọng nhất là cái đấy Con người thì mình còn làm ra được chứ còn ờ, cũng có người thì khó Thế hôm qua thì uh, <clears throat> già đi ấy về mọi người cũng ngủ không biết gì Tối em ờ, chào Hùng nhá <laughs> Ôi uh, nhờ Hùng uh, phó thôn nên uh, giúp anh em uh, anh Giang cũng ờ, nhận được cuộc gọi của anh già đột xuất vào mình khi ầm âm vào thôi mình cũng <laughs> không biết là chuyện gì xảy ra ở đây em bảo là nhà bị đổ sập à, chào ờ, em nhá à, đến giúp mọi người một chút nhỉ mình giữ cái, cái, cái con nhà căn nhà này nhà tre nữa cơ ngày trước là côn chôn cột thì mọi người hay chôn đất đây đất thì nó mối mọt thì à, nó đổ lúc nào mình không thể biết được nó hỏng hết rồi rất là nguy hiểm đấy như nhà của em em em cơ cũng thế rồi ở trên này mọi người biết nhà danh này là rất là nguy hiểm Dù mà trong nhà mà đang đốt một cái gì đó thì sập chúng cái là cháy bùng ngay đấy cũng uh, nhờ mấy anh em em đi thư giả nhờ mấy em đến uh, xóm đến giúp em mới được gặp giữa oh. gà kia là gà rất là uh, ấy nhá ăn tự nhiên không <laughs> mà đàn còn gà con kia luôn gà này gà là gà đồi đấy Let's go, Lydia, Dạ đâu đây giờ Dạ. Đi đâu đây? à. nó có mấu nó có mấu mà có mấu tre ở dưới cái này phải lấy cái gì đào rộng rộng cái thủng đào tốt rộng nhiều rồi sao mà biết được cái nhà nó đổ nào mà sao mình biết được nữa <laughs> mình biết được nhà nó đổ thì ấy rồi ra này chỉ uống rượu khỏe thôi nhỉ anh em nhỉ đúng không ra thì hầu chữa thì khỏe em khỏe lắm ấy nhổ cây có nhổ nó quái đâu nó kêu to mồm đấy là có đấy chú bắt giờ ơi không nổi ấy ê lâm chung lâm chung thôi thôi thôi, thôi có gì ở đây nó có kẹp ở đấy rồi không hiểu lâu nói lắm rồi dạ đi nó một là nó này này ủa từ nó là bếp bếp là ủa cho cho cho là ủa cho là nó là cho bếp nó bếp này bảo người lên dọn dẹp giúp rồi là nấu cơm giúp thôi xung quanh đây đang thấy là toàn cái gạo đó bà con trồng cái là ngô rất là tốt luôn ngô mùa này là bà con vừa bón phân xong đạm xong nó mưa hai ngày mưa cái là nhìn nó khác hẳn cây ngô tươi tốt luôn Nè. Ồ, ngon ghê. Đào. Yêu. Đã có tiền mà. Bết được. Bết được kìa. Rất đủ không có. Ồ, đấy có này cái này. Mà anh là cái chuồng nó để đào ấy ờ nó đào con run con dế này ờ thế đây bà con hình như là không hay sử dụng bệnh nhỉ chú anh là hay đi đào cây gốc măng này gốc măng này đúng rồi đào con dế này kia ban đêm đây. còn nó đấy đâu cái như phèm nhưng mà nó nó bé còn này nó gọi là cái thuồng bé hơn nhiều á? Ờ, tiếng kinh gọi là cái thuồng này Đây, nó tròn như này, qua nó lấy một nửa như này này, một ống ken nó là một nửa như này đấy ờ, đào để chôn cột đấy em muốn chôn cái cột em dùng cái thuồng cái đào chôn cột nó tròn tròn đẹp xuống chắc tính à? kinh ờ, già không biết là cái thuồng à dạ. vâng, vâng. Ờ, mấy anh em này tính kinh người ta chưa biết mấy người ta cần biết được cái thuồng anh em là đi làm em là em ở nhà <laughs> chán nhà già này phải đi làm nhiều ấy nhờ các anh nhỉ thì mới biết nhiều không có là không biết cái, cái thuổng biết đi chưa đi chưa không biết làm à, đấy, đấy, đấy, đấy, đúng rồi đúng rồi <laughs> rồi nó lác lác mà lúc này tại vì nó có cái mấu che che nó hay có mấu mấu rất là khó à, nhổ Dạ là không biết cái chuồng như nào Ở mấy anh em à, hàng xóm em giúp rồi Cũng à, dọn xong rồi Chút nữa đây là dây dây hai cột này hai cột hả cái gia đình này là cũng trông à, cột được ba năm đấy à, ba năm ờ, cái cột này là Thôi, cuộn lên số hai, hai, hai cục dứa là cũng mọt và kiếm kiếm à. ăn hết rồi hai cột này hai cột con uh, à, mối rồi. mối mọt Ủa đó ờ, là con mọt là nữa con mối là mối mọt nó là ờ, bây giờ không có nhà dựng không biết dựng ở đâu danh có nhưng mà thiếu cột à danh có danh, danh có ở đây là cái cột tre là trước là lấy ở đâu về cái, cột, tre này là à. xi bằng con đấy bà con à xi bằng con ngay đây có đây trong ờ, cái cây tre đây này bụi tre này ờ, nhưng mà phải tre già vâng. yeah. tre non là không không dùng được tre tre non này tre già phải ngâm được yeah. Vâng. thì nó sẽ bền nó là ba tháng bốn tháng ừ phải ngâm được rồi Đánh ngâm được càng lâu càng bền Đúng rồi Nó mới chắc Ôi, Còn chê tươi mà mang về chôn mấy nước mọt hết Hôm qua đổ xong à? ừ. lúc đấy nghe anh em kể bảo là Em trai sắt ừ, Kiểu như là sắt sắt ấy ấy Sắt sao? Bảo là đè đè cái hai cái bát à... chân rồi ờ. Còn một nửa thôi à... May quá Được rồi xong là ờ, Muốn ra à? thế rủi có cái may nhưng mà khó khăn thì đã ra khó khăn trồng chất rồi rồi lại còn nhà cửa không có nữa cái vài như cái lôi kéo đến anh khi mà hỏng căn nhà thì không có gì để mà làm nhà để mà ở lại nữa gia đình em nghèo một cô cha mẹ từ nhỏ mình là căn nhà này lên thì sập mất rồi thì chẳng biết như thế nào Đấy, mọi người có thể xem và biết được uh, hoàn cảnh em và Mỹ Thư Già cũng đã chia sẻ mọi người rồi và cũng hy vọng là, là mọi người xem được video này có thể là chia sẻ với nhiều người có thể giúp đỡ được gia đình em một phần nào đó bớt đâu đi được một cái ờ, nỗi khổ bớt đi được phần nào đó gánh nặng trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở trên này bà con thì nói là rất là khó khăn đâu vậy thôi nhất là các cháu mồ côi em cũng ờ, một côi nhưng mà không được dạy dỗ không được học hành ấy. nên là cái kiến thức không thể bằng người khác được cái căn nhà nó là cái ờ, ấy của con người để đi ra đi vào bây giờ hỏng rồi thì không biết là làm cái nào được thế Giang không hy vọng là mọi người là chia sẻ cho Giang ai có mong muốn giúp đỡ em ấy một chút nào vượt qua khó khăn cái lúc này đã ở chỗ ờ, ở, ở nhận được cái cuộc gọi của bí thư già là khẩn cấp thì rằng mới biết thì con cũng không không biết như thế nào may là người không sao người bị làm sao thì mới rất là nguy hiểm hoàn cảnh cái em đấy thì à, cũng là một côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ rồi em cũng à, được mọi người thương giúp đỡ là là một căn nhà nó nho nhỏ để ở để trông nương Đây ừ. này cũng mảnh nương của à, người khác hay sao ở ờ, người ra thì không biết đâu được là, là bằng danh nữa, còn cây cây một mối này rất là dễ không biết là sập nào đấy mùa gió bão thì nó bay nhanh cọ này nó nghĩ lên quả gì đây à quả này rổ bầu bí làm hồ lô Hùng mấy hôm trước à, vào không thể nhà Rồi hầu chớ anh gọi sang à, bên nhà già để làm ngô ấy Thế bảo à, bố mẹ em bảo đi làm cái gì ấy Thế hôm ấy là đi làm gì Hùng? cái chị nhà cũng ngon thôi ờ, à nè đúng lắm ạ đúng đúng phải ta biết rồi phải không